từ đâu đấy anh? giờ lại dở rộng lại dở giờ lại dở lấy thì hồi nổ hết không ấy thì quá à ừ không ngon đấy lại chửi bao nhiêu tiền không đây nha 62 nghìn rồi đi đâu đi hết 362 nghìn không trả tiền từ Hưng từ về Hà Nội Ủa, từ Hưng Yên à Đây. Gửi lại chỗ này đi đường hướng ờ, đường vào khách sạn của em đó đây đi taxi không trả tiền à, anh hùng ơi anh hùng ơi anh hùng ơi vẫn còn người ta lái xe phải trả tiền cho người ta chưa anh rồi đi taxi không trả tiền vẫn còn còn quay ra bố láo phải mai đâu có phường đấy bây giờ anh ơi đây rất nhiều phường đây mấy phường liền đây đấy đấy ơ đây bây giờ còn quá cả taxi bắt đông taxi đi xuống tháo rồi ba cái thu rượu vào khổ chưa anh taxi khổ thân đi từ hưng yên lên đến đến đây ông ấy không trả tiền hết ba trăm mấy gọi phương nghe, gọi phương chưa phương đang đến rồi thanh niên <laughs> thanh niên hơi say rượu Hà Thị Anh taxi gọi người nhà đã trả tiền cho người ta đi anh còn chửi cả anh taxi anh taxi khổ thật dã man

đây Tuấn Phường ra, này. ra không? Phùng Phùng Phùng ra này. Đâu không? Đây đây đây, có quân Phường ra đây. Ôi. đây anh công an phường ra rồi ạ Ý đăng ký bùng tiền anh ơi Đang bây giờ chửi cả thằng đốc đi Bắt nó về anh ơi, bắt nó về, bắt nó về Chống lại người thi hành công vụ Quỳ tiền còn chống lại người thi hành công vụ đi nha Hả chị đánh cả anh công an luôn bắt loại luôn ờ lúc anh đẩy anh ấy nằm rồi bà con ạ say quá rồi không hiểu say là về đẩy anh công an khá thể chửi chửi vào mặt anh ấy huyết vào người anh ấy